Xe đến, xe tới Thì ra mà cho cái chết Đi boy Trời má ăn lộn Đầu đớn lắm Chết không hề dễ tí nào Tôi quay clip lại nha Giáp nhiều vải luôn Ông, coi cái thằng, cái thằng Ronin Cái thằng lòn Ronin nó tội nghiệp với lòn luôn là Tim tao đâu comment Wow mưa trôi cả bầu trời lắng nhấn ướt miệng sầu môi đang mất hy vọng lần đầu gặp tay vũ cô trái tim những nhìn ấn đôi của tài đôi ước mơ tài bù cô đến vai lồn thế nhưng tài... không phải là yêu tài thèm cu đến bao lần thế nhưng không phải là tình yêu và tài nói rằng ta chỉ muốn bú cho vui thôi và em ơi hối anh rằng chúng ta sẽ thế nào tai báo anh rằng cô anh chị mình em bú hay nè tôi dừng rồi <laughs> ok ok ok À. má next level hương trầm để má. mà má để, của sư phụ mặt tim má nó theo nghề chế nhạc đào tạo thầy bạn luôn đủ quá giờ cái hai ba chục bài của tôi rồi thì nó cũng phải học được ít nhiều cùng hai, hai siêu đệ ờ, cùng chung chủ đề ha mốt là tôi tôi tôi với nó cùng một fit với nhau á ra một cái cái track gì đó đỉnh cao được? đi sân tài phải không à, nói thì hát tôi thì rap đỉnh đi <laughs> lộn chết được chết được một tốt kìa đu ma nó bắt cái gì bắn chúng mình ấy bắn nó chuyên nghiệp nó chuyên nghiệp nó lên lên rồi confirm rồi Sao hết đạn rồi, hết, toàn sạch đạn rồi Đây, đây, đây, còn, còn Coi chừng đẩy qua kìa Đấy, ờ, Tôi cần để SMG, ông thả đi SMG SMG là bằng Tôi play hai đằng rồi Còn cái đằng AA Nó qua rồi Xuyên ngoài luôn kìa Chơi tao quá mày Anh em tao underground trên lầu cao Yep. Mà các bạn à, đủ tiền mua mẹ cơ số thứ ấy tên ơi Đổi thính đi anh Rồi xong Nghĩa đã ra Chàng Tôi mới nghĩ ra mà mày nói tiểu rồi xong mới nghe mệt quá tài Rồi <laughs> cô giáo ngữ văn học lúc kiểu mấy cái từ mà để, để miêu tả và nó nó nó có vẻ hơi hơi hơi bị lộn ngược đúng không? Bạn có thể là nó là hay quá. À cô cô cô cô giáo cô giáo của của nó mày nghỉ học nghe để, để, để, <laughs> để, dưới chân ba rồi xong đủ quá tưởng nghĩa đi rồi <laughs> vậy ra xong rồi xong với ra đi ba tới lúc còn mốt bố cả gia đình nó có người yeah. Dạ. đây có đứa à không nghe I just wanna get cues các bạn cầm sang và bạn đứng trên đây đi con người con người gần mình nè con người gần mình nè hướng W nè bao nhiêu mét dưới chân mình nè lên thì giết thôi yên tâm nó qua bên trái rồi nó gần lối đao ờ nó nhảy rồi nhảy thính rồi thì ra mày chọn cái chết đủ ma các bạn chết rồi đỡ mọi người đỡ mọi người đặt cái súng đỡ mọi người <laughs> tục tù vãi kích thôi hey, đừng bèo đừng ấy canh nhá Đấy, lên nhà anh ngó tí đứng ngay cái thang máy canh nhẹ, đứng ngay máy canh nè má <laughs> lên cái Hình như Châu nó không thấy được cái server này, có gì chỉnh lại lát hồi cho nó. Vô kìa, nó vô kìe. Tôi kéo Ủa, xe, xe máy dưới kìa, xe máy dưới kìa. Tôi kéo nó vô. Coi chừng nó lút thính á. Nó lút thính chắc. Một giờ tôi lại rồi kìa. Có thằng. À. tụi nó leo leo thang máy lên cái là má gì bắn. <laughs> Ôi em dính, người. À? dính một viên. À? Đéo rồi đéo bị. Bả giáp. Chết rồi, đi qua. Đi qua. <laughs> À tên tôi biết là thế nào nó cũng leo lên má cái xong tôi em thẳng ngay chỗ vị trí lái xe mà má vừa leo lên tôi viên mà rồi xong mà tin thêm viên nữa cái lộn má hay Phải quá tôi không phải có hộp đạn không <laughs> hay quá rồi tôi ơi các bạn đang đạn thiếu bao nhiêu anh thiếu bao nhiêu viên đạn không anh chỉ hỏi thôi anh không thiếu gì cả thằng đó mới cày vậy mà lộn tưởng thoát rồi ba má tôi bắn cái bể giáp ông bắn một viên cái nó đi luôn <laughs> má cười rồi nó mới cày chứ mà được cái khẩu Sniper X50 ờ, bắn được mà Nhưng mà nó không xà mà, nó không xà bắn được rồi thôi mà vấn đề vấn đề là má thằng lồn nó tội quá nó bị hai cây sniper em đi đầu thì kiểu gì nó cũng chết à rồi với lại bị cái là cây AS 50 mình sợ nó cái velocity tốc độ và vận tốc đạn của nó không nhanh bằng cây HDR mà. Ừ. Còn bắn HDR bắn nhanh hơn mà. Xe ô tô, xe, xe, xe nữa kìa. Bình tĩnh cẩn thận. Bình tĩnh. Ra tụi mày chọn. Cái chết. Ừ, vô chỗ mình, nó vô chỗ mình á. Nó vô chỗ em là để test súng thôi. Bye bye. À xuống giúp bằng thằng Bell không? Cái súng của thằng Bell nhiều khi nó okay. unstable vậy cứt. Ok ok ok. Đu. Có đạn mẹ luôn. Tiếp thằng nữa. đây luôn, đây luôn, đây luôn. Đây luôn. được rồi Hello má thiệt chứ Chết hết rồi hay sao đúng không? Chưa chưa còn thằng nó chạy đi rồi Nè nè nó chạy kìa binh á Nó chạy xuống dưới à, nó nhiều giáp quá Chỗ nhiều giáp phải cứt Tối quá đồ nó nhảy xuống dưới hầm rồi Chết mẹ hết Claymore rồi Mấy bộ cái thằng đầu tiên lên chứ nó cũng ngáo ngơ luôn cái thằng tiếp theo đi lên làm cạc gì đó Nó chưa biết Chắc thằng còn kia chưa kịp, ờ, ờ có khi nó thằng Có khi kia vừa lên á hoặc có khi thằng kia nó vừa lên ba và kiểu như thằng kia nó lỡ tay nó bấm cái nút mà leo lên rồi ba tôi nghĩ là vậy một thằng chết dưới nhà nè còn nữa còn thằng nữa Được, dạ. anh, anh bơm giáp anh bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm giáp đúng rồi nói luôn em em em confirm bằng trên lầu phải không em confirm trên máy rồi vậy còn thằng nữa còn thằng nữa còn thằng nữa còn thằng nữa còn hai thằng nữa có tờ khác là lửa này được có có có tờ soi luôn này đâu vậy đâu nghe đâu nó về nhà nó chạy qua trái rồi nó chạy qua trái rồi đẩy luôn chù quá nghĩ nhảy qua hàng rào két qua luôn lầu á chứ lầu á chứ lầu á bị dấp bị dấp bị dấp tìm rồi Tôi đạn luôn này Bấy giáp, bấy giáp Ôi, à, bắn hai bên luôn các bạn Bắn hai bên luôn Học toàn đi Thôi em đi, em đéo có, em đéo có đồ chơi Em bỏ làm người, em đi theo mặt tim bỏ đi nghe ơi Tại sao bé không like, like mà Jane ơi Em bỏ Dĩ tụi đi em dí tụi nè Chạy đi, giữa đồng đó. Bắn nó chết mẹ Nó vô nhà, nó vô nhà, một thằng vô nhà I need ammo. Wow. Rồi ok, còn rồi. còn mỗi thằng cầm siêu à. Thôi, mình sẽ xuống mới quay tay vào mình siêu đâu siêu đâu siêu đâu tôi biết tôi biết siêu siêu siêu siêu chỗ tôi nè siêu chỗ tôi bình tôi giết thằng khác luôn nó toàn nhân nó siêu thằng cuối á tìm quay tìm quay hay phải lộn nghĩa cũng chết tôi giết ba thằng ai gặp tự nhiên nhảy xuống rớt fps còn 20 à giờ xong đủ mới vô nhà đéo có gì Đau một, đau một Đau, đau thật Chết thằng đau chào tiếp thằng Pháp hả? Quá wow, ơi Đào tiếp thằng thằng Ok, có giáp cho anh em đây Giờ tụi nó hết giáp rồi đó Đào tới thầm thầm Trên tháp ừ. Ba cái liên tiếp rồi đó Cái thằng lộn này mới nháy lúc đầu đó để làm cái gì nhỉ Đào tiếp thầm thầm Đào tiếp thầm thầm Cố chấp cái gì? Đào tiếp thầm thầm chắc đủ đổ mới bị nữa Bình ra ca nó bắn nhau với cả cái bọn nhà ở hướng E kìa Đào tiếp thằng Đủ mà nhà kia các bạn bắn Rồi, cái, cây, của tôi với Nghĩa, cái cây của tôi tôi gắn không có bị uh, sway mà À, một tin Nghĩa bắn sniper khét quá Tôi hết, tôi hết cái build của con rồi Ờ, nhà ở hướng 25, ping ra cam, bây giờ cũng có một team vào Có, có người gần mình à, có người gần mình à 40 mét nè à. Hướng E, hướng E, hướng E hình như ngay dưới chân mình sao á 45 mét thấy mẹ ai đâu ngay dưới, dưới chân, chân. Dưới, chân dưới chân nó ở dưới cái đam rồi nó ở dưới cái đam Gà đúng rồi gà Trời đổ bắn một bầy bên kia luôn rồi, hướng e rồi bên Ờ, mọi người để ý nhá, cái nhà tôi ping ra cam kia là có một squad đang ngồi nó canh đấy nhá Alo, alo ờ. Có thằng đao nào, thằng đao nào Tôi đau tiếp thêm thằng Kill confirm luôn rồi Tính ra mình đang giúp thằng lộn kia quá Thằng lộn chết đủ ơi cay lắm Thề luôn Má mà đúng nghĩa sniper bosa bosa bosa bosa bò các bạn ơi Mình mình nó trên núi mình chạy qua cầu được Đào tiếp thằng nữa Trên uh, có một team ở trên núi ở hướng ra Cam Confirm luôn Hướng ra Cam Hướng ra Cam hai team Bấm ra cam hai team bạn hai team đang ngồi đấy đấy. Đi đi đi đi đi. Bấm ra cam hai team đi nhá. Chết rồi, tôi bắn cái thằng kia chết rồi. Ừ tôi cũng còn phơm thằng rồi. Má mới đó đủ có 5 kill rồi. từ 6 kill rồi. Má tôi cũng kiểu má mấy này bắn lộn nhau mình lại mình thọt đó. <laughs> thọt từ xa. Đạt cho quăng được rồi đó nghĩa. Ok ok. Hướng ra cam hai team đi nhá. Có dám nữa rồi. Nhanh nhanh nhanh. Đây đây đây, tôi đây tôi đây. Nhanh nhanh nhanh nhanh. Tôi đây tôi đây. Ngồi mà tay dừng lại mà tay lụm đạn nè Đi hoài sao tôi hả Để thấy bo ba Đi đi đi đi ok Tôi chừng nha sẽ có một team bên phải chạy qua Có bên, bên trái, trái mình, và càng Bên trái có một team có Bên phải bên trái đều có người á Tôi canh bên Chết mẹ rồi Tôi bò quá rồi Trụ nhà ta, trụ nhà ta cam Ủa mẹ rồi Cẩn thận trên đống núi đá này có Ở tôi có đi chết rồi, anh ngờ chưa chết Đây, đây, đây ok, tạm thời ok Tạm thời ok, tạm thời ok Ôi, sao lưng, sao lưng nè Có thằng Ừ Đó, ở chân mình đó Bởi giáp, bởi giáp Đi quay đi quay đi quay bắn tiếp bắn tiếp bắn tiếp mày này bắn tiếp bắn tiếp mày bắn tiếp lùi lùi lùi qua trái nào tôi n có người đau thằng đau hướng hướng rồi hướng rồi hướng rồi tôi n có người lùi lùi lùi đi lùi lùi đi cứu xong chạy nha ok ok đau một đau một đau một đau cái thằng bị sao cây tôi đau ngay bên sao cây coi chừng nó có xe revive đi mà tôi ơi không không chết á tôi có tôi có mặt nạ rồi sai coi chừng có bạn nó cứu ai ho kìa bạn nó kia kìa bạn nó kia hướng hướng nào hướng nào hướng nào hướng nào hướng nào hướng nào ba ba ba ba ba ba ba tìm mồi tìm mồi tìm mồi thằng ba ba năm đau nhá ba ba năm đau ba ba năm đau ok đi đi đi đi đi không sao đâu đi cái chết của anh sẽ tự diệt tao bảy kêu rồi tao cũng không tiếc núi anh em top một là được rồi trước mặt ba bốn hai nghe tay đá ô cái lùm nó bắn cái trời điệp mấy mấy cái sách giáp luôn coi còn giáp không ê một thằng mũ giáp một, thằng đau một thằng mũ giáp mày nó bắn trời tôi hết giáp rồi ba à. Quán tao đi luôn ba thằng uh, à, có cái mẹ đi Tính này lụm quá phiêu luôn phải luôn Ê gần gần gần gần nghe xe phải nha, nghe xe phải gần nha Nghe nghe xe nghe xe nghe xe nghe xe Nghe xe trước Ôi có người có người Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Team white. Hey, hey, hey, hey. No, check someone. Mình bên trái vẫn còn ấy. Để lên lút đồ nó nào. Coi, coi, coi, coi chừng mấy tụi dưới nó lên đây con ai có giáp không có ba cái em có bốn cái tôi qua tôi lút kia coi ôi có thằng đấy chạy kìa anh xin nha anh xin nha đó có một tìm mới đó có một tìm có gas mask này có một tìm mới đó có một tìm mới đó con tìm ở chỗ em tin á ok ok ok ơi sao tự nhiên cái hộp tâm em tự di chuyển ta là phất cho tiền đi qua nè ok muốn canh bên trái hay bên phải cũng anh thấy anh đó nha coi chừng nha ờ, anh không có lốt nào nó thấy á ok ok ok ok phân bi đúng không có một team trong nhà đó nó cũng chạy rồi muốn canh không Bây giờ mình có này bom à, mình điểm mỗi giáp ta Có có thằng hướng 334 nè Sáu nhà sáu sáu cố xe gió rồi Sáu cố xe gió rồi Tao lụm rồi, tao lụm rồi Down down down down down down down Đấy Confirm confirm gì Confirm confirm confirm Mới đào à Confirm là giết rồi giết rồi Hình như ai giết, anh Bell hay ai giết rồi Confirm rồi ờ. nhưng, nhưng mà mà nó mới đào thôi Dạo này ăn chay rồi em ơi Tức đầu tiên nó vẫn còn đâu đó Có một thằng, có một thằng ở nhà, em tin nó nha Blue pin á, blue pin Ok Này cái đợi bo tiếp theo Ôi trời ơi Sniper rifle này, ấy đậu mẹ Tìm bôi, tìm bôi Ủa vậy, vậy trưởng Ủa để nó bắn đâu vậy? Người, cái thằng ở dưới nó có súng nhắm Trời vái không có cái bự chạy nha có chạy mình phải chạy để qua phải cho mọi hai giây mình phải chạy có thằng ngay hai một hai kìa ờ chạy chạy chạy cầm theo cái RPG đi để bắn nhau đi để bắn nhau đi để bắn nhau đi em rồi má cháu cháu cháu cháu what the fuck cháu qua đây nằm đây em nằm em nằm đây rồi đây cứ bình tĩnh ba tim ba người Ê, một tay bốn người chứ Tôi phản tôi Man Em, em biết gì móc được á Bình tĩnh đi, mình mình đang đấu nhiều người quá Mình không có cover nữa Mình không có cover nha Bắn Tao có thấy mày đâu Bắn không, em đừng có chạy vô lửa giữa cái lửa làng đạn qua nãy Thấy bên trái nè, nó đang bắn bên phải nè Nè đó, ngang vô biên cam nè, khoan bắn, khoan bắn, khoan bắn Để cho hai bắn nhau đi mình điều bò chứ đi sao các bạn thắng chưa Đấy, trước mặt cái đèn không hết có một chưa chưa hai ba tìm ba tìm cuối má đều có đọc vị trí mẹ tìm bò tìm bò tìm chú Chúc mừng chúc mừng Quá là trâu mày làm tao tim cái lộn Con trâu vào đổi gió phát tông một ngay Ừ Ủa Để hết giáp rồi một hàng gục một hàng gục một hàng gục ơi đáp làm bằng đáp có body yên sao cái cái lộn má không thấy cái lộn nó vậy ở đâu mới bắn anh nữa kìa giết được thêm chưa rồi thấy rồi thấy rồi lộn lết mát lẹ luôn Ủa sao có cái cây đó hay vậy Minh Thật? Cái nào? Tracer Probo Pack á Có, cầm khẩu Terulin ờ, mà Ôi da Bây giờ má thằng gì thấy bắn cái gì đâu mới ra mà Lộn má nó bắn đâu trời Ờ, vậy bị cái cây lộn ám ảnh Thấy gì đụng ra, tím tím tím, tôi tưởng đụng mới Tracer Purple Black Màu xanh nhìn Nó là đạn xanh cộng là thêm máu của nó bắn ra ấy mà Má nhìn thấy giống một tím ba cái lồn á ngưỡng hỏi rồi giáp giáp nè giáp nè giáp nè bất kỳ tới 18 cái luôn mấy thằng lộn chết đủ có nhiều đồ vải luôn quá ê vậy tám cái mà rót bớt giáp ra đi mày ờ ê, có người có người có người ôi trên nóc trên đầu sau lưng bên trái rồi SN à, cái đèn à, vừa sáu vừa xuống bị nó bắn xuống mồm bị giáp bị giáp rồi ở ngoài trên trên hai ba thằng lận tìm khác nữa tìm khác nữa tìm khác nữa Coi chừng đấy á Đâu ấy, đâu ấy Ngay pin à Ngay pin á Ngay cái đồ luôn á Ô cái lộn má, một tim đây luôn Nó xuống rồi Loriot Có đủ má hai thằng luôn Hay, hay, trời phơm lộn Đây, từ từ từ từ Cứ cứ cứ cứ Để, để bắn đó em em Cứu thằng nào, à? cứu thằng nào à? Ở dưới Elementor thêm một thằng nữa ở dưới kìa Qua tới này Tao đẩy vô nè, coi mình sao check cho mình Team ngoài Ngoài Hay hay hay hay hay hay quá vậy ơi Tới các bạn À BG Làm tao rạng dở, rạng, rạng danh tông đường đi con ơi Không <laughs> Thì vậy Cái gì vậy đây tôi quay rồi, ba đủ quá. Thấy cái xác lộ nó bay lên luôn mà để tôi quay clip lại không? Học được cái chiêu chứng phái. Ôi, cái gì? Ôi, ôi, ba thằng luôn. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Ờ, gì hết rồi, Trời nó ngồi đó đợi tao sẵn luôn mày Má tao vô nó chỉ súng vào Trời cái lộ má như sử tử Mày chạy đi mày chạy đi mày chạy đi chạy đi chạy đi Má cái Chạy cái gì mà má, tao không chạy đâu. Đó là má như sự tử vậy không rồi. <laughs> nó vừa vuốt ba thằng chỉ súng bắn đồ cái lộ má. Thì còn ba giết người nhiều quá giờ nó báo thù chàng nó chưa bắn được cắt luôn á không không để cái đứa mình nãy để để để để em để hai thằng đó nó vào để để mình biết là dưới kia có tin đi là vấn đề sao mình biết được mình dò tao dò trước tao vô luôn không nội tao dò điệp mày dò banh xác luôn á bên phải Trời có lộn máy trời đi Hai Má đi làm Nghĩa bà bo đi nghe Bà bo mình bà bo đi Vừa vừa bo đi để tôi chơi Để tôi chơi cái team này cho Nếu mà tôi chơi được cái team này thì ok Còn tôi mà không chơi được thì nhắn với má tôi là xin này con không về Chạy đây chạy đây này <laughs> mấy con mấy con ống rồi Má Để tôi tin tưởng không Pha này tôi không tôi trông cậy hết rồi có tiền à hãy cô xuống okay. Okay. tôi tôi trông cậy hết rồi. hay là một người tử vi đạo đánh bom liều chết nổi, tôi đi đây anh tiên làm được cố lên từ từ tên ông làm anh... con tin thầy làm được cố lên thầy với tư cách một người bạn tôi tin ông làm được tôi rất là hân hạnh được quen biết ông bấy bao lâu phải rồi anh là biết mày với gì chút à <laughs> chút kiểu là kiểu bị chuối mày tin chết anh ơi mới tử gì đạo mà má <laughs> còn hết rồi cho nên là Cố gắng cuối này em tin anh chết chết vì uh, ông sẽ chết vì vinh quang chết vì vinh quang đừng chết vì cơm áo gạo tiền nhé cố lên cố lên tôi tôi tin được không Giặt giỏ Ô, có thằng đấy nhá Hương Nó ngoài, ngoài hàng rào hay trong hàng rào Down Nice, nice Nice, Ôi dưới dưới dưới đồ dưới đồ dưới đồ kìa. Xuống đây kìa. Dưới, dưới. Đây đây đây đây. Đỡ nó lên, đỡ nó lên, đỡ lên nha. Ok. Đỡ lên. Ờ. Oh. Nó ngoài bo rồi. Hồ chết mẹ em đi con trai. Tôi thấy rồi. Đâu, ôi nó, nó yếu rồi, yếu rồi, còn thằng nữa còn nó để giáp, còn thằng nữa để giáp. Này. Ờ, Tìm quay. Rồi, cứu. Ủa mong chưa chết nữa hả? Trời, tôi, đã, tôi bắn sniper cái đầu lộn nó tim quay luôn kìa Hay quá đâu Thằng mà định của bộ á Hay quá mà Thiên ơi Không bị cơm áo rồi tiền tiền nó sống sót rồi. lại Cái giáp nữa cho mù giáp này, cho nhát này Ê, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, giáp này Giáp có rồi, Sáu cái rồi Đâu cái đã, cho em cái ba, em có hai cái Lót ao giậm nội Ao tiêu gốt không đâu cần đâu tại vì em mình em em em em chết em chết nhưng mà đâu có sao đâu Tao em chết nhưng không có sao đâu là sao vậy nghĩa là nó vẫn còn cái uh, cái uh, cái phật mà đâu có mất mất hết mạng nổi không hết tao thấy gulag xuống hình như nó, nó vẫn hiện là ông còn cái ngọn bạc các bạn nhưng mà tôi biết nó có xài ừ nó vẫn hiện là có bạc nhưng mà tôi biết nó có nó còn hiệu quả hay không lúc ông xài ví dụ ông có em đi ông xài ông thấy em đâu ba, nó chậm rì ừ đúng rồi không à tao thấy cái dụng mà em nếu ông nếu mày xài em mày sẽ thấy rõ luôn đó là nếu có tác dụng cày đó Chứ mày cứ hồi mày cứ lấy cho chắc đi đi mày. lấy đi trời ơi đủ sau lưng nè sau lưng nè trước mặt kìa ngay trước mặt tên đó 25 mét dò ra một thằng nè tới nó qua nè để nó bắn thì bắn bình thường đi bạn nổ máy bắn nó, nó nhúng lên nhúng xuống cờ điệp mà giống như vừa bị bị trên phong vậy đúng lúc bắn vừa nhảy luôn điệp mày ngứa hén quá lộn bắn đằng nào cũng cũng chết mà điệp mày nhảy chứ mệt đi lộn má chỉ thẳng mặt từ từ nha cẩn thận Ê, tao bị hai hai hai thằng nó nó nó nó view tao luôn mày, bo này nó chậm bo này nó chậm không có không có phải vội mày chỉ sợ là lần sau đó Hình hên là hình tôi check sờ Trên má hình hên là nãy tôi check sau lưng đó mà Nhớ check sau lưng kiểu Má Vậy là mỗi team full ấy, tất cả team đều full ấy 3 x 15 mà <laughs> Cuối cùng nó cũng đã học toán 5 <laughs> team đều full người Không dám tải hả? một cùng một bằng ba Em trả lời đúng mà Không, cái đó hiện tại xuống dưới không hay lên trên lên đâu có người rồi có người rồi hướng nó nó view kìa xuống xuống xuống đây kìa xuống đây kìa bảy trước đây Đó, sợ trong nhà có người đó Ôi chừng bên trái mà đi Đau một Tìm ơi tìm ơi có lộn quá mày đẩy tao khỏi bo luôn ơi, <laughs> hướng hướng ơi có sai bờ sai bờ hướng anh nào kìa nó sợ nhà mới đâu nữa thì nó nhà đây đi vậy là ba team khác nằm nằm xuống bên nhà rồi bên nhà rồi ơi đừng đừng đừng đẩy khoan khoan đấy bên chỗ tôi có có chỗ nắp đẹp hơn tầng một tầng hai tầng một nào một thằng nè thằng kìa N một thằng Ông bắn thử giúp tôi tôi không có sniper Lộn mà đấy Tôi đéo thấy đâu luôn Em nói trong nhà có thằng à tính là bò đẩy ngồi cho mình đó Kiếm cover đi mày Đó, hai team bắn nhau kiếm cover đi có lùng bấm lùng đó. à hai đó ba hai đó ba hai đó ba ba một đang một còn thằng nữa còn thằng thôi hai đó ba rồi còn hắn luôn, thằng cuối thằng cuối đấy Yếu rồi, yếu rồi Vòng này còn thằng cứu rồi Nghe bình này sâu sâu sâu sâu sâu đứng đấy Này Quay dạ. sâu Yếu rồi Yếu Trời, trời ơi Một kill, trời ơi Trời má ngoan má mày Hai kill, trời ơi Đồ tệ Không biết đều là gì không? sợ thôi vấn đề là cái chỗ mặt tiền đã đếm chết em bảo rồi tiền đã sống Trần đang đồ tệ bãi lộn đấy, tin em bị không quá trời. Tao chưa quen. Mày tin tao không? Em tin anh. Em tin tao thể vượt qua những cái những cái sầm lồn giống như là má đồng đội chết hết còn mình tao dưới chờ đời. À con tin thầy, con tin con luôn thầy ạ. À. ờ đúng rồi. Má mày với nghĩa bỏ tao một cách quá chóng vánh. Ủa đâu, tôi có má nói nguyên một đoạn tưởng nhớ rồi coi nha <laughs> mấy bạn bay thẳng qua trong nhà mình Shigami, Gami Migami Còn, còn nữa, còn, còn Ủa giờ bèo đâu ta? Má tự nhiên gái kêu đưa số tài khoản cho gái sao ra? Xuống đây bắn ta đâu Con người thôi, chỗ tôi có người Cái thằng nãy nó bắn mày á Mày có súng, ôi trời có súng rồi thấy thấy một thằng này Mày tháng này đoàn tháng này đổi các bạn bổ sao dài? nhưng mà thấy có nhiều các bạn mà để, để cái cái sập nó nhỏ mà Mấy coi cái điều chiều cao của cái cái độ dài của nó với chiều ờ, cao của nó nha tại vì mỗi bàn nó có một kích thước khác nhau oh, như phòng bông ờ, phòng bông phòng bông là phòng bông còn mong là bao nhiêu mét kiểu vậy hay quá cực đó luôn quá tuyệt vời luôn quên sáng sáng quên đo cái chiều dài chiều rộng nữa anh em tao Anh em tao anh đời cao một mét hai một mét tư với một mét rưỡi á tài tại vì đang phân dân tôi thấy có cái mài là cũng hai triệu tám trăm tám chục nó này giảm giá hai triệu tám trăm tám chục á mà không biết nó có bự không tôi coi coi chiều dài như là 120 nhân bao nhiêu để coi lại có trong uh, cái tập tài hồ sơ dưới ngay dưới tủ laptop á distract vãi lồng luôn à má người thì đổ champagne người thì các bạn ghế <laughs> nó có một cái tạp hồ sơ nó có cái bài nữa 120 nhân 50 nhân 133 cm đó mèo Ê, tôi mới còn gửi vừa Đúng rồi Đu, đu Ủa, ai bán Má, mùa, mùa 4 ra đua play rồi Biết rồi, tôi nghe vẽ, tôi nghe Sao anh? Sao anh mặc tên? Gửi clip cho mày coi Mà cái... Mà cái địa chỉ không? Mà nó nó gần, hình như gần sân bay đúng không? Không, nó ngay trường Chinh nó tài Trường Chinh hả? Ừ À... mười thằng Mình thích phong cách này của bạn Hala lista tayo. Nó có mặt nạ đấy hoàn hảo nha. Dĩ thế bin approve. Ờ, mặc <laughs> giáp nữa mà đòi hỏi quá. Tên mặc cái giáp. Ủa, là không cần không. <laughs> Giáp thì không cần có mà đến mấy bao cuối thì mà có cái mặt nạ thì hoàn hảo. lầu chứ không? phải ra ngoài rồi chạy ra bên chạy ra bên trái chạy vào bên trái đã đấy vào góc này đừng ngồi đã ôi điểm mấy cái chân nó đủ quá nhảy đâu nhảy đâu rồi chạy rồi nhảy đâu rồi nhảy ra ngoài rồi nhảy ra ngoài rồi đấy mà nó ờ, ờ, ờ, đứng trên nóc của cái cái cái cái ca tàu á đâu lên hẳn nóc nhà rồi giáp bên trái Đau double. Ôi đủ mấy gì đông vậy? ba thằng đúng rồi. Còn bảy thằng mà. Lấy lấy lấy ừ. cái RPG. Tổ tổ tổ tổ tổ. Vào nó ép nghĩa bằng được. Chứ rồi, tôi kêu tôi kêu hàng trên nóc nhà giùm nó luôn còn bên này tiếng khác quá. À, lâu kỳ lâu kỳ tôi top 3 rồi. Ờ, mà thằng qua đi lấy lốt ao có địch nhá. Bốn thằng. Để là bo nè ơi. Ê kìa nhảy nhảy bên đường ra. mà thằng tin ho sặc sụa luôn kìa xe xe xe còn đồ cái nhà nó mệt tôi người đi trong trong rừng nó chơi cái đám kia đó trong trong rừng nó hướng e nó bắn qua nhìn cho bên xanh đó nha coi chừng ờ có xe nè xe nè hai thằng ba thằng nó chạy quá kìa tôi nghĩ là mình nếu mình muốn lót ao thì mình nên lấy bây giờ đi ba bắn nhau bắn nhau được rồi, nhau. để em lấy nó ao, không sao anh Lấy emergency Em lấy được Emergency, ok Emergency, đã lấy Ôi, mà có thằng sniper, sniper kìa Vừa ngắm rồi Nó về, nó về, nó về Nó, nó vừa chiếu xong Nó vừa mày cứu bạn nó nữa tiếp kìa Giờ này vẫn không cứu bạn rồi Thôi mình tím mà hả? Có khi top 1 sao? Ở trong quá Who knows, right? Diệu tử long Quang Vũ Triệu Triệu tử vong Triệu tử vong cứ hay bò này cũng có, cũng, cũng có lợi cho mình đó bạn Tại đang kia nó ừ. đẩy ra hết rồi Mình cũng có cái đội. ngon <laughs> Hy vọng là liêu bụi sẽ không không chết theo qua gần, xe qua gần, xe qua từ xa từ xa từ xa từ xa trên đồ kìa trên đồ hướng át hướng át hộ mà tim hộ mà tim đau một đau hai đau hai đau hai đau hai đau hai thằng luôn rồi em bắn đau hai thằng rồi sáu cây á rồi cây đau hai thằng rồi tôi nói gục rồi đang lết đang lết nó, nó gục thì nó sẽ chết thôi kệ mẹ đi chết rồi một thằng chết này một hai thằng chết rồi hai chết rồi đó có thằng biến sân rồi, cây luôn rồi Alô. Tao tìm qua thằng nữa. Không. Lấy đồ đi qua, cố lấy đồ đi. Em, không lấy được đồ ai. Ai có đạn góp cho em biết nha. Đạn. Sáu chục viên chắc vẫn được. Đâu mày đâu, mày đâu vào đấy nữa Đâu anh, đây đâu rồi Ok, được rồi Xe nổ, có hàng bẫy giáp Có thằng ở trong hàng rào này EOD, EOD rồi, gộp rồi, gộp rồi Ê, lên mày Chết, chết Có thằng đang chạy hướng trong trong khói đó kìa Đau thằng đó Để em, để em tôi thấy rồi, thấy rồi Đau, đau, đau, chết Chết Chết Chạy trong hang khói kìa. Eliminated. Hay. Ô phải đấy. Đổ quá. Ê ê ê. Tim. Mà tim, mà tim đéo nói một cặp. Ê mà tim đéo làm cặp luôn, có tìm nằm một chỗ luôn mà. Ờ. Đây là chiến thuật gì anh em. Mày thấy chịu tử long chưa? <laughs> à giờ mẹ các mẹ cắt cắt cắt ừ, mẹ cắt mà cắt tướng lính mẹ phải đợi mẹ quang vũ à quang vũ mày trở lại thì mới thắng được chứ đủ má giờ túi lòng nó có cái nó có cái góc đẹp quá mà đủ quá cầm đéo một chết rồi là đó ông đẩy sớm quá đẩy lẹ quá đau một thằng à. ngay hướng ngay cho thính đó. Đấy luôn, đấy không? Em có giáp, em không có giáp, em không có giáp Đây, em thấy rồi Ok rồi Như có ít nhất hai thằng ấy thấy rồi Ngay đấy hai thằng luôn hai thằng luôn nó về đó ăn à? bởi giáp một thằng lầu hai có yêu đi yêu đi yêu đi còn đâu thằng trên lầu hai bởi giáp thằng nữa là bởi giáp trong nhà bởi giáp rồi chạy lên lầu chạy lên lầu tim ơi nghĩ cái chỗ kia chỗ nào cũng bị bắn sau lưng mình về sau lưng sau lưng sau lưng Đau một, đau một Đau một Dưới, dưới, dưới rồi, rồi xong tôi rồi Mẹ Nó nhảy xuống bom mà nhanh luôn Còn thằng Dưới nè à? Em có rồi, coi Cover em, em Dưới tôi nha Em giáp em tới cover mặt pin này À, xui thế Có thằng ở dưới ngoài hướng à Có thằng ở trong mình à Dưới chỗ tôi bình á Ngày thương đó luôn Bình chán quá một Eliminate. Tìm quay, tìm quay, tìm quay Hơi hơi Lòn nước nghĩa chui đâu ra luôn Ráng thắng của nó ra lại tụi tôi giữ xe không Nó có canh 8 này, bán được canh 8 này à, Nó không có tiền, nó không có con cả kìa nhau thế á thì Đổ ông, từ, ông có xe xe tới rồi mẹ bây giờ nó nó nó còn cho AUG vào à, ờ, xe xe có giờ nó dừng rồi dừng xe dừng dưới ngay cho mình đó ngay cho mình đó tìm quỷ <laughs> lộn cho nó cay đó chưởng cho một viên tiêu ô thằng này nhiều tiền vẫn luôn đấy đi phải à ít tiền nó có nghìn tám á à, nó chưởng nó tìm quay luôn không nội Ồ, nếu, nếu mà anh cầm nếu mà anh cầm anh cầm OBG thì anh anh à, anh dùng cái EOD ngon hơn nhỉ. Ơ cái thằng à. máy bay rồi. You delicious, you all here, bro. Giáp đề mà biết. Tôi tôi hết đạn rồi. Đạn cả đống rồi nội. Nó nhảy xuống rồi, nó bay xuống rồi, nó bay xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Nhảy xuống rồi. Đạn đâu? Đấy. Nhảy xuống rồi mấy mặt bên đây. Koga smash này. Một thằng bảy giáp nè. Cái đây nè. Bảy giáp rồi, bảy giáp rồi. Bảy hết rồi. Ôi mẹ hai thằng nhảy lên, hai thằng đi lên, hai thằng đi lên luôn. Hai thằng luôn. Ồ mẹ. Đồng vã. Nghĩa ơi, chơi cho luôn thằng Nghĩa ơi. Đấy. Còn thằng nữa, còn thằng nữa. Em đang bỏ về có biết không còn nữa còn nữa nghĩa ba thằng ba hai thằng gì đấy ba thằng ba I'm dying here you know did you know I'm dying here đây cái nhà trước mặt mình nó cái nhà trước mặt mình rồi này né né cái nhà tạm thời né cái nhà từ từ người cái nhà bên phải có người nữa này cú đây ở ừ, ở ừ, ừ, nguyên đây ở nguyên đây ở nguyên đây ở nguyên đây À, xàm vai các bạn ơi. Không chạy được, chạy được, bo cuối chạy chậm lắm không, không có nhanh đâu. Vậy được. Cứ để tụi nó giết nhau đi. Bo cuối này ông Auron à, à, Auron nó được. Nhà vẫn còn. Trên đầu mình nó bắn nhau. Trên đầu mình nó bắn nhau. Mọi ừ, người canh đối đó giờ tôi canh tôi canh hướng là sao vậy? Tôi mới chắc nó đi thẳng chứ nó không có đi xuống dưới đây đâu. Không nghĩ là xe xuống đây, không hào điên của bồi ngược xuống đây à? Đó, nó bắn nhau Tụi mày cũng phải chạy bo à con trai Bo vào kìa Tôi chỉ sợ cái nhà phía trên đó thôi à Có người có xô luôn Bo chạy thẳng cái đó luôn á trời Để đâu ấy Mình đi bộ được thế là bây giờ mình chạy trước nó đi dần sao quá đi sao bên phải thì tôi nghĩ là ông đang chạy đúng thầy chỉ sợ vô trong cái là nó nó nó nó nó bắn sau lưng mình không không chỉ sợ rồi từ ra chỗ này mình đang chạy ở sát bo ấy. Chúng ta chứ bạn đâu. Hưng. Để ai đâu à? sáu hàng rào sáu hàng rào à đeo tin lên lên lên lên lên lên Ủa má vừa đứng dậy phát Để con phía bên trái này nè nằm kia giết nó chưa chưa chưa chưa Thế đi đi đi qua phía này chút nữa coi thằng đấy thôi. trước mặt luôn á tôi bắn nó bị giáp rồi đó tôi nó lùi rồi đéo có lần thế nào đâu trời có lần mẹ mày mà nó cố đẩy bằng được chết giờ giờ rồi chưa chưa chưa nhưng còn bạn nó ở trên còn bạn nó ở trên đấy đó 잡냐 잡냐 형이야 아. hai thằng bên trái hai thằng bên SW hai thằng SW yếu quá mày trên trên trên lầu luôn cậu bơi lo hai hai bên trái Rồi coi thằng nó nhảy xuống Tìm đi Rồi cậu bơi quá Phải quá Ôi Một thằng nữa sao này nào, tìm ơi Thằng cứ cứu, cứu, tìm một được luôn rồi, tìm một luôn Ủa còn hai thằng nữa, còn hai thằng nữa Rồi, rồi, rồi, tí giờ, tới bằng dép cái Rồi, còn thôi rồi Đây Ôi, hay và tiên đoán như thật thằng Bèo vừa quýt xong quá <laughs> Bèo, Bèo nó quýt ngay trận thắng top 1 Cái lồng mà cũng lên quả hôm qua Mà má đúng nghĩa mặt tiền với nghĩa là Two man army Chơi ba team ba bốn 4 team luôn Ông biết tôi bóng, bóng xe nhẹ giữa kia ra Để cây M13 luôn á ba Thì bởi mất bóng thúi tiền luôn á Cần tôi bắn rau á, phải luôn cho Martin huấn viên không ê, cái trận này á ba nhìn nó như phim điện ảnh vậy ông tôi ông cô vờ nhau luôn á ông ừ. ông quay đi tôi à, ờ, xong ông tôi tôi quay đi ông bắn tôi ông đổi sai ông đổi qua bên trái đẩy qua bên phải ông đẩy bên phải tôi đẩy bên trái và ừ quá khác quá luôn quá phải cứ hợp ăn ý hợp tác quá luôn Until the world, I'm gonna